Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Yến. Hiện tại mình đang làm trong lĩnh vực chăm sóc da và làm đẹp. Mình cũng gắn bó với công việc này được gần 5 năm và hôm nay thực sự rất là vui khi mình đang ở tại một không gian vô cùng tuyệt vời và chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là bí mật tam giác vàng trong chăm sóc da. Tại sao mình lại gọi là tam giác vàng trong chăm sóc da? Bởi vì đơn giản nếu thiếu một trong ba góc này hay nói đúng hơn là nếu thiếu một trong ba bước chăm sóc da này thì chắc chắn chúng ta sẽ rất khó để sở hữu được một làn da khỏe mạnh. Tớ góc cảm giác đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là làm sạch sơ. Làm sạch sâu không đơn giản là chúng ta chỉ sử dụng nước hàng ngày để rửa mặt mà chúng ta cần phải biết lựa chọn những sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp với da của mình và đặc biệt là chúng ta cần phải tẩy da chết hàng tuần nha các bạn khâu làm sạch cực kỳ là quan trọng nếu như chúng ta không có quá trình làm sạch sâu thì tất cả những cái dưỡng chất khi các bạn trên da của mình sau quá trình làm sạch thì đều không thể phát huy được hết tác dụng của nó. Chính vì thế mà các bạn hãy lưu ý làm sạch sâu là điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Và quan trọng nhất đó là các bạn cần phải tẩy da chết hàng tuần đó. Và gốc tam giác thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là nuôi dưỡng. Các bạn hãy coi làn da giống như cơ thể đang sống vậy. Chúng cũng cần được ăn uống, nghỉ ngơi đúng không ạ? Và nuôi dưỡng là một bước chăm sóc da cực kỳ quan trọng để bảo vệ làn da của mình để làn da của mình phát triển khỏe mạnh thì quá trình nuôi dưỡng cung cấp độ ẩm cũng như các dưỡng chất cần thiết trên da là cực kỳ quan trọng và góc tam giác thứ ba mà mình muốn nói đến đó chính là bảo vệ việc bảo vệ trên da cũng giống như việc bạn xây một bức tường thành kiên cố vậy chính vì thế khâu bảo vệ là vô cùng cần thiết nếu như bạn làm sạch rồi nuôi dưỡng rồi mà không có bước bảo vệ thì thật là thiếu sót chính vì thế mà bảo vệ cũng chính là việc chúng ta giúp cho da của mình có một lớp rào chắn giống như một bức tường thành kiên cố để bảo vệ làn da khỏi các tác nhân từ môi trường giúp cho da của chúng ta khỏe mạnh hơn và tránh bị các cái vấn đề giống như là da bị nhạy cảm quá hay là dễ bị mụn, nám đúng không ạ? Một lưu ý nữa là mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là nếu như các bạn đang sở hữu một làn da đang bị bệnh như là nám, mụn hay các vấn đề về dị ứng về da thì các bạn có thể bổ sung thêm một bước nữa đó chính là bước điều trị ngoài ba bước làm sạch, nuôi dưỡng và bảo vệ và về vấn đề này thì mình sẽ chia sẻ ở những video lần tới và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video này ở đây thôi và hy vọng những cái điều mình chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích được cho một ai đó. Và nếu như bạn cảm thấy video này có ý nghĩa thì đừng quên like và chia sẻ nó tới những người mà bạn yêu quý nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Yến. Hiện tại mình đang làm trong lĩnh vực chăm sóc da và làm đẹp. Mình cũng gắn bó với công việc này được gần 5 năm và hôm nay thực sự rất là vui khi mình đang ở tại một không gian vô cùng tuyệt vời và chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là bí mật tam giác vàng trong chăm sóc da. Tại sao mình lại gọi là tam giác vàng trong chăm sóc da? Bởi vì đơn giản, nếu thiếu một trong ba góc này, hay nói đúng hơn là nếu thiếu một trong ba bước chăm sóc da này, thì chắc chắn chúng ta sẽ rất khó để sở hữu được một làn da khỏe mạnh. Và góc tam giác đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn